12 người đàn ông giận dữ. 12 người đàn ông giận dữ là một bộ phim đen trắng của điện ảnh Mỹ, ra đời năm 1957. Câu chuyện lấy bối cảnh ở thành phố New York, trong phiên tòa xét xử một thanh niên 18 tuổi lớn lên trong khu ổ chuột, bị kết tội sát hại cha mình. Xuyên suốt 96 phút của bộ phim, hầu như mọi diễn biến đều chỉ diễn ra trong một căn phòng phía sau của tòa án. Chẳng cần những pha hành động, chẳng cần những câu chuyện tình lãng mạn, tất cả những gì tinh túy nhất trong 12 người đàn ông giận dữ, nằm trong phần lời thoại đỉnh cao mà Dejinan Rose đã viết ra. Bộ phim xứng đáng là đỉnh cao của dòng phim xử án, với sự tối giản trong bối cảnh nhưng giàu có trong sự tương tác giữa các nhân vật. Phim là câu chuyện những người đàn ông trung lưu Mỹ làm gì khi họ là những người phán xử, đồng thời nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm với sự thật và công bằng. 2. Một vài người tốt Bộ phim Một vài người tốt được sản xuất năm 1992 được Rob Reiner làm đạo diễn có sự tham gia của diễn viên Tom Cruise. Anh vào vai một anh luật sư cùi bắp, không có hứng thú làm gì cùng với Demi Moore, đẹp sắc sảo lạnh lùng vào vai nữ thanh tra kiêm luật sư quân đội tình nguyện nhận bào chữa cho hai cậu lính trẻ. Tuy nhiên, vụ án lại được giao cho anh chàng Tom Cruise người đúng kia, nên cô bắt Tom Cruise phải lo mà cư xử đàng hoàng. Dù vụ án có vẻ như mọi thứ đều đã được dàn xếp rõ ràng, hai anh lính Mỹ giết chết một đồng đội của họ, Tom Cruise sau một hồi bị cô Demi Moore nói kích, cộng thêm hiểu được tình cảnh của hai bị cáo, đã quyết tâm bào chữa. Thế rồi, càng điều tra thì càng thấy có vấn đề lớn. 3. Tố tụng Tố tụng hay còn được gọi là Luật sư đấu trí là một series truyền hình ăn khách của Mỹ. Bộ phim xoay quanh Mike Ross và Harvey Specter. Hai con người ở hai địa vị khác nhau, nhưng thông minh và nhạy bén không hề thua kém nhau. Harvey Specter, một luật sư giỏi nhất tại New York. Khi được thăng cấp, anh cần phải tìm một cộng sự để làm việc. Anh ghét mấy tên sinh viên Harvard, học giỏi mà đầu óc chẳng có gì. Anh cần một cộng sự thông minh và nhạy bén. Và một ngày, thật tình cơ anh gặp được Mike Ross, chàng trai bị đuổi khỏi trường đại học Harvard, nhưng có trí nhớ siêu phàm học tất cả sách luật sau một lần đọc. Hai nhân vật có cuộc gặp gỡ định mệnh với nhau trong một cuộc phỏng vấn khi Mike Ross đang buôn cỏ đi ngang đó, nên tiện vào phỏng vấn chơi và anh vượt qua hết tất cả sinh viên luật Harvard Yale. 4. Người đàm phán Người đàm phán của đạo diễn lừng danh Steven Spielberg có bối cảnh từ những năm 1960, đây là thời kỳ đỉnh điểm của chiến tranh lạnh giữa hai quốc gia đang phân chiến tuyến là Mỹ và Liên Xô. Bộ phim xoay quanh luật sư James Donovan có xuất thân là luật sư bảo hiểm, có ít kinh nghiệm về các vụ án hình sự, nhưng được kia giao nhiệm vụ là luật sư bào chữa cho gián điệp Liên Xô, Rudolf Faber. Sau đó, Donovan còn đảm nhiệm một vai trò hết sức quan trọng mang tầm cỡ quốc gia, đó là thương vụ, đàm phán trao trả tù binh sau sự kiện chiếc máy bay U-2 của quân đội Mỹ bị bắn rơi tại Soviet. 5. Lách luật Lách luật là một series truyền hình Mỹ được chiếu trên kênh ABC bắt đầu từ ngày 25 tháng 9 năm 2014 đến nay đã được 3 mùa phim. Series được sáng lập bởi Peter Noack và được sản xuất bởi Sean Dunhams và ABC Studios. Anna Lice là một giáo sư luật làm việc tại một trường đại học nổi tiếng ở thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania. Sau nhiều vụ kiện bào chữa cho thân chủ thành công, bất ngờ nữ luật sư cùng với năm sinh viên của mình vướng vào một vụ giết người. Và để cho câu chuyện phim thú vị hơn, thì những nhân vật chính phải cùng nhau tìm ra cách lách luật, dùng luật đấu luật, đấu với nhau xong phải đấu tiếp với lực lượng hành pháp để hợp thức hóa mọi thứ. Bộ phim gây dựng riêng cho mình một phong cách cá nhân gây sốc không ai lĩnh, được, vừa ở nội dung phim và vừa ở tình tiết. Nói chung, nếu các bạn thích một bộ phim về đề tài luật pháp với những cú bẻ cong pháp luật, những cú xoắn não và những màn sách nóng bỏng, thì chào mừng hãy đến với How to Get Away with Murder. Cảm ơn các bạn đã xem video. Mong các bạn ủng hộ.